mà chưa Phật pháp soi rồi muôn nơi con lớn khôn trong vòng tay của mẹ con trưởng thành nhờ tình yêu của ba cả nhà ta cùng nhau sát ngô sông đời an vui Ba ba, ơi gia đình ta là thế giới nhỏ. Phật là mặt trời, Phật là ánh trăng soi chiếu muôn loài. Yaşam rosa değil mặt trời phật phá soi rồi muôn nơi con lớn khôn trong vòng tay của mẹ con trưởng thành nhờ tình yêu của ba cả nhà ta cùng nhau giác ngộ sống đời an vui ba ơi ba gia đình ta là thế giới cùng nhỏ. phần là mặt trời phần là ánh trăng về phải chăm lo gia đình Phật dạy con